ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì lại tiếp tục về phần lô này anh em nhé về phần lô của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta ăn được bạch thủ 64 này và còn 49 ờ, anh em nào mà ghép xiên thì chúng ta cũng ăn được cả bạch thủ và ăn xiên anh em nhé đề thì hơi tiếc anh em ạ đề bắt cho em là cái chạm 8 thì nó lại về mất cái chạm 3 anh em ạ dàn 8 số của chúng ta đây ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta đề về con 73 này hơi tiếc một chút phải không ạ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 đường cầu này chạy từ ngày thứ năm này đường cầu đầu tiên lấy từ ngày thứ năm ngày 23 tháng 3 này thì chúng ta có ở dãy 3 này con số thứ ba và con số thứ tư hai con này thì chúng ta ghép vào theo đường mũi tên này thì chúng ta có bộ đề bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này 575 để chúng ta chơi ngày 24 tháng 3 này ngày 24 tháng 3 của chúng ta đề về 57 thì chúng ta đã ăn được con đề 57 này trong bộ đề 02 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề 23 này bộ đề 23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 Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Nó chỉ có 8 số thôi. Ngày mai cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái chạm 6 và 1 anh em nhé. 6 và 1. Trùng cầu thì chúng ta vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Đây là cái đường cầu bộ đề đầu tiên. Về cái đường cầu ba càng đề thì anh em để ý luôn đây cho mình này. chạy từ ngày thứ năm ở giải đặc biệt này kết hợp với giải 5 càng của chúng ta lấy ở cái giải 3 anh em nhé chúng ta có càng 6 này bộ đề là bộ đề 02 bộ đề 02 thì 020 này 070 này 525 này 575 8 số anh em nhé ghép theo được mũi tên này để chơi cho ngày 24 tháng 3 này ngày 24 tháng 3 của chúng ta đề về 57 thì chúng ta đã ăn được con đề 57 này trong bộ đề 02 càng của chúng ta là càng 6 657 thì chúng ta cũng ăn cả càng nhé nhé tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 23 này càng đây càng 2 càng 2 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787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 gian này của chúng ta thì có 22 này 77 này 272 chúng ta chỉ có bốn số thôi kết hợp với lại ba càng cho mình trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé về đường cầu lô của chúng ta ngày mai cầu lô thì anh em uh, tiếp tục anh em vào được cái đường cầu bạch thủ này cho mình song thủ thì à, mình sẽ bắt đường cầu mới anh em nhé nó cũng chạy khá là ok tại vì những cái đường cầu chạy rồi thì anh em cũng có thể là tham khảo cho mình bạch thủ lô 23 này xong thủ lô 0770 anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé đó đây là cái đường cầu này anh em cũng thể lôi xuống nó đang chạy ít nhất là 3 ngày anh em nhé bạch thủ và song thủ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 đó về đường cầu lô thì ờ, nó đang đỏ thì mọi người có thể là vào được cho mình anh em nào ít vốn thì chúng ta đánh xiên anh em ạ cá nhân của mình cũng rất thích là đánh xiên đó, đánh xiên thì mỗi ngày anh em nếu mà đánh ờ, hai uh, cặp 2332 và 7007 này thì chúng ta chỉ mất uh, ờ, 200.000 thôi nếu mà chúng ta trúng thì chúng ta được 500.000 lợi nhuận vẫn được 300.000 anh em nhé